Oval là hình trái xoan Circle nhớ cái tên Hình tròn hình thành trapezium Ngôi sao thì nhớ star Đây hình vuông nhớ square Rectangle nghe biết hình chữ nhật Hình cho pyramid Tam giác là triangle Cùng hát lại một lần nữa nha Jupiter là một tinh Mercury gọi là Linh Trinh là Morrison là trái đất này Các bạn hãy hát bài hát này cùng cô nha bọ cạp Scorpio, nói tiếng thù dai Thiên bình Libra lúc nào cũng thảo mai thiên người Taurus thì mê tiền Còn tính sáng nắng chiều mưa là sông tử Gemini nữ hoàng hay phan xét Virgo sĩ nữ Ê. cái đúng vũ trụ Leo sư tử Ê. Bạch Dương Aries Tính thì bốc đầu mà tưởng mình khua Nhưng mà Sagittarius nổi tiếng lông bông nhất son Cứ ra Cancer thích suy nghĩ nhiều song ngữ Pisces mơ mộng Là thiếu thực tế đó Mà Capricorn tinh thần lại hay bi quan nhất nhóm Aquarius ấy bao bình thờ ở không quan tâm méo hay tròn Hạnh phúc là happy, lắng lo a worried Tự tin là confident, angry tức giận Buồn thì là upset, suspicious nghi ngờ Ngại ngùng là shy, mỏi mệt là tired Các bạn hãy hát bài hát này cùng cô nha Nhà bếp em gọi là kitchen Phòng ăn là dining room Phòng khách đông mọi người sang chơi Thì gọi là living room Phòng tắm nhớ ngay là bathroom Nhưng khác phòng ngủ bedroom Nhà xe nhỏ xinh là garage Phòng giặt là laundry room Các bạn hãy hát bài hát này cùng cô nha Own motorbike khi là xe máy nhớ ngay xe đạp là bike còn xe hơi là car C A R máy bay airplane khác với tàu hỏa là train kia xe tay ga gọi là scooter xe buýt là bus xe tay truck các bạn có nhận ra giai điệu của bài hát này không Beverage gọi là thức uống Sữa là milk em ơi yêu okay. Ly ta đưa milk tea trong tay Ly nước chanh có lemonade Nào cà phê thơm ngon coffee Orange juice là nước ép cam Bạn ơi smoothie xin có Nước là water Hãy hát bài hát này cùng cô nha Sausage chính là xúc xích Thịt viên là món meatball Salad rau trộn thơm ngon khoai tây chiên giòn giòn french fries mì ý nhớ ngay spaghetti thêm ghê cả món pizza gà rán thịt mê là fried chicken dùng kèm cùng hamburger các bạn hãy tập hát bài hát này cùng cô nha You come from I come from Russia Where do you come from I come from China Where are you from I am from Turkey, where are you from? I'm from Germany, please raise your hand If you're from Japan, Indonesia, Singapore or Malaysia Please raise your hand If you're from Vietnam, oh yes I am, my nationality is Vietnamese Các bạn đoán xem có bao nhiêu quốc gia trong bài hát này? Bạn ơi bút chì là pencil, hộp bút là pencil case Cục gôm có ngay eraser, compass là cây combat Cây thư kê ô là ruler, tập nháp là draft paper Quyển sách giáo khoa là textbook, còn quyển tập là notebook Các bạn hãy tập hát bài hát này cùng cô nha Nhanh hóa đào là blossom, hoa mai vàng Apricot blossom, rose hoa hồng Orchid hoa lan, sunflower là đóa hương dương Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha! Hãy duet cùng cô bài hát này nha Cô là xanh dương, bạn là màu đỏ Còn màu xanh lá cây là chúng ta hát chung với nhau Bắt đầu thôi nào Thầy cô em gọi là teacher Nhìn thấy phi công là pilot Còn đây bác sĩ là doctor Ca sĩ hát hay là singer Thợ mộc là carpenter Well done!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 cũng thích mê Papaya đu đủ vàng tươi Banana chuối vàng tươi Tóm lại fruit là trái cây nha mọi người Các bạn hãy duet bài hát này cùng cô nha Quả đào là peach, còn cam là orange Dưa là coconut, lưu là pomegranate Pineapple là quả thơm Một mình apple lại là quả táo Nếu các bạn thích bài hát này thì hãy duet cùng cô nha Bản thân nơi sở thú là du Flamingo là chim hôm hạc Ngựa vằn zebra, hà mã, hippo Xa xa chú sơn lâm là lion Thấy có chú khỉ monkey Còn chú gấu là bear Wow, con hổ là tiger nè À, à, à Kìa chú hươu cao có giraffe Đang ngáp to chưa kìa sở thú có cây ngã xanh không khí trong lành mình cùng đi sở thú mình cùng đi sở thú chơi hãy hát bài hát này cùng cô nha một hai ba ta đếm one two three bốn năm là four and five cùng nhau ta đi lên sau bảy tám chín mười six seven eight 10 Các bạn hãy hát bài hát này cùng cô nha Mẹ em em gọi là mother Mẹ yêu hay tiếng mama Còn cha em gọi là father Ở nhà gọi yêu papa Chị em em gọi là sister Anh em trai có brother Nhà em em gọi là family Vì mọi người luôn bên nhau Các bạn hãy hát bài hát này cùng cô nha A, B, C J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now I know my ABC. 26 letters from A to Z. Các bạn hãy hát bài hát này cùng cô nha. Màu cam ta gọi là orange, vàng tươi ta có yellow, màu tím như sim là purple còn lại màu nâu là brown Hồng pink black đen màu xanh blue Đừng quên xanh lá green green Màu trắng trắng white màu xám xám gray Còn lại màu đỏ là red Để nhớ màu sắc trong tiếng Anh nhanh nhất Thì các bạn hãy thử hát bài hát này cùng cô nha Oval, circle, trapezium, star, square, rectangle, pyramid, triangle Repeat again, oval circle, trapezium, star, square, rectangle, pyramid, triangle, Jupiter, Mercury, Venus, Saturn, Uranus, Neptune, Mars, Earth, repeat again, Jupiter, Mercury, Venus, Saturn, Uranus, Neptune, Mars, Earth, Scorpio, Libra, Taurus, Gemini, Virgo, Leo. Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Capricorn, Aquarius, repeat again, Scorpio, Libra, Taurus, Gemini, Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Capricorn, Aquarius, happy, worried, confident, angry, upset, suspicious, shy, tired. Repeat again, happy, worried, confident, angry, upset, suspicious, shy, tired, kitchen, dining room, living room, bathroom, bedroom, garage, laundry room. Repeat again. Kitchen, dining room, living room, bathroom, bedroom, garage, laundry room, motorbike, bike, car, airplane, train, scooter, bus, truck. Repeat again. Motorbike, bike, car, airplane, train, scooter, bus, truck, milk, milk tea, lemonade, coffee, orange juice, smoothie, water. Repeat again, milk, milk tea, lemonade, coffee, orange juice, smoothie, water, sausage, meatball, salad, french fries spaghetti, pizza, fried chicken, hamburger, repeat again, sausage, meatball, salad, french fries, spaghetti, pizza, fried chicken, hamburger, Japan, Indonesia, Singapore or Malaysia, Vietnam, Vietnamese, repeat again. Japan, Indonesia, Singapore or Malaysia. Vietnam, Vietnamese, pencil, pencil caser, eraser, compass, ruler, draft paper, textbook, notebook, repeat again, pencil, pencil caser, eraser, compass, ruler, draft paper, textbook, notebook, peach blossom, rose, orchid, sunflower, repeat again, peach blossom, rose, orchid, sunflower, teacher, tailor, pilot, photographer, doctor, nurse, singer, carpenter.